Chào tất cả các bạn đang xem ờ, trên kênh Thích Lời Yêu Hôm nay ờ, mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn ờ, cách làm trang fanpage ở trên Facebook để dùng để kiếm tiền trên trang Facebook của mình thì trang kênh Facebook cá nhân trang Facebook cá nhân là riêng biệt khi chúng ta muốn lập thêm một trang khác thì chúng ta sẽ tạo thêm một trang fanpage bây giờ tôi sẽ kéo Ờ, trong cái trang cá nhân của mình trong cái dòng thời gian của mình lên để chúng ta xem là ở trong này có rất nhiều trang ở dưới cái tên trang ấy mà có chữ là được tài trợ thì trang đấy là đang chạy quảng cáo của người ta bỏ tiền để chạy quảng cáo còn có một số trang không có chữ tài trợ thì do được quảng bá nên nó rất là nổi bật lên thì chúng ta cũng sẽ tạo được một trang như vậy ở trên này cũng đã có nhiều trang và cũng đang kiếm tiền chúng ta vào trang chúng ta xem một lúc thì chúng ta để thấy cái quảng cáo ở trong đấy tức là họ đang kiếm tiền trên cái trang fanpage của mình đấy đấy ví dụ như trang này đấy có bên cạnh là có chữ tích trang ấy. đấy là cái trang fanpage đấy có chữ tích trang đấy chúng ta để ý là chúng ta biết ngay cái trang thứ nhất đó là có chữ tài trợ là họ đang quảng cáo đây đang quảng cáo có chữ tài trợ đây được tài trợ còn trang không có thì ờ, trang phổ biến là do họ quảng bá nhiều thì nổi lên vì do chúng ta cũng đã bấm ờ, các cái một số lượt thích vào đấy chẳng hạn thì nó sẽ nổi lên vì cái tương tác đấy cách làm trang thì đăng ở trong trang thì cũng giống như là cách đăng ở trên phi trên trang facebook của mình đấy bây giờ chúng ta vào cái dấu ba chấm ở phía bên phải chúng ta bật xuống chúng ta nhìn thấy là mình có trang hay chưa ở đây tôi có rất nhiều trang và tôi sẽ vào một thử một trang của mình để cho các bạn cùng xem đây đây là một trang là tôi đã làm sẵn rồi có nhiều trang mà đây là một trang mà tôi đã làm sẵn là chúng ta quan sát à, cái trang của tôi này. đấy trong trang này cũng ờ, chúng ta cũng ờ, đăng nhiều đăng nhiều cái cũng đang ờ, chủ yếu là dành cho đăng video giống như bên youtube đấy đấy đang sau đó chúng ta chia sẻ ra facebook để cho người ta thấy hay người ta chia sẻ để cho lan cái sự tương tác lớn để sau này đủ số lượt theo quy định của bên Facebook thì sẽ đăng ký kiếm tiền đấy Đấy chúng ta xem cái trang Ở dưới có cái chữ à, tạo trang Bạn nào mà chưa có thì bấm vào chữ à, trang thì có cái sẽ lên cái chữ đây tạo Để bấm cái chữ tạo trang đấy mình bấm vào cái, cái dấu ba chấm à, cái cái dấu mũi tên tâm giá ở bên phải ấy, nó xuống đấy chúng ta có sẽ lên các kênh của mình nếu mà chưa có thì à, sẽ bấm vào chỗ trang để chúng ta bấm tạo trang ở chữ trang đấy đây chúng ta bấm vào tạo trang thì nó sẽ lên như thế này đây ở đây có hai phần phần à, doanh nghiệp và thương hiệu thì phần cộng đồng và người cái mượn thì chúng ta chọn à, trong hai mục này chúng ta chọn à, doanh nghiệp à, và thương hiệu hoặc thương hiệu để chúng ta lập trang riêng của mình cái thương hiệu riêng của mình chúng ta nhấn vào đấy ở tên là chúng bắt đầu chúng ta bắt đầu là ghi tên của trang để chúng ta đánh vào tên trang ví dụ là tên trang của bạn cũng giống như là tên kênh của youtube đấy chúng ta anh tiên trang Đấy. À, cái phần à, bên à, chôm này của tôi à, đánh à, gõ tiếng Việt nó đang hơi bị lỗi chúng ta để tôi chuyển sang cốc cốc tôi đánh mấy chữ nó copy tôi bỏ sang nếu mà bàn máy các bạn ổn định chúng ta đánh luôn ở đấy tên của cái trang để tôi đặt à, đại một cái tên gì đấy để tôi đặt cái tên là ví dụ như là sáng tạo hay là gì đấy nhỉ giống như kênh youtube của mình thôi mình suy nghĩ xong mình đặt cho nó một cái tên cho nó hay lên đến nó báo nếu mà trùng lặp rồi thì cũng được đấy bây giờ đây tên rồi tôi dán cái tên rồi vào đấy các bạn nhìn cái tên đấy ở đây có các cái thông tin là rất là dễ chúng ta cứ điền rất là dễ đấy ví dụ nó hỏi à, địa chỉ thì các bạn à, cứ nhấn vào nó hỏi à, ở huyện tỉnh thành là thành phố chúng ta cứ điền vào thôi đấy, rất là đơn giản chúng ta cứ điền vì cái này nó bằng tiếng Việt mà nó nổi lên Facebook chúng ta chạy tiếng Việt thì lên trang chúng ta lập nó bằng tiếng Việt đấy chúng ta chọn à, chúng ta ở tỉnh thành nào chúng ta chọn tỉnh thành đấy chọn thành phố đấy phần tên à, hỏi tỉnh thành đầy đủ ở dưới chúng ta phải chọn cả thành phố nữa thành phố của tỉnh mình ấy. đấy tôi ví dụ là tôi bấm ở ờ, địa chỉ đầy đủ ở Lâm Đồng cho rồi chúng ta là bấm ờ, thành phố ở Đà Lạt này đấy chúng ta đánh vào đấy ta đánh chữ Đà Lạt thế này là nó chưa đủ vì nó sẽ báo là chúng ta là chúng ta xuống thử lưu lời xem là không có được nên là cứ đánh đầy đủ cho chúng ta ấy là nó báo là không được này để, để chúng ta phải sửa lại ý là thành phố đó là à có cái mã zip ở bên cạnh này nó hỏi mã zip mã zip ở bên này có mấy cái số bên này thì chúng ta sẽ vào à, chúng ta sẽ sang một cái tab mới để chúng ta tìm chúng ta vào tìm kiếm ở trên trên Google chôm cốc gì đấy chúng ta bấm chữ mã zip hoặc là mã bưu điện có cái mã bưu điện năm 2018 này nó nhấn vào chúng ta ở tỉnh nào chúng ta nhấn vào đấy chúng ta xem là tỉnh mình là mã bao nhiêu ở đây đây mã zip năm 2018 đây đấy nhấn vào đấy xong nó sẽ có một cái bảng ở dưới đấy, chúng ta kéo xuống xem là chúng ta ở tỉnh nào thì nó sẽ có cái mã đằng sau đấy là có ví dụ mấy, mấy chục ngàn đấy chẳng hạn đấy ở Lâm Đồng là 66 ngàn chẳng hạn chúng ta nhớ như thế xong rồi sang bên chuyển sang cái trang của mình chúng ta đánh mã dí vào đấy 66 nghìn đấy chúng ta cứ điền đầy đủ các thông tin trong mỗi cái mã zip thì chúng ta lên ờ, chúng ta tìm mã zip thôi ở trên chôm cái này mỗi chưa Đà Lạt không thì có khi nó đang bị lỗi đang nhấn thử ta nhớ nhấn tích vào đấy nhé nó, nó hỏi xong rồi đầy đủ chúng ta đọc kỹ nhấn tích vào đấy nhấn tích ở cái tên xong đó là chúng ta nhấn đồng ý đấy nó đang báo mà tôi đánh mũi chưa Đà Lạt không là nó không được thì bây giờ chúng ta sẽ đánh lại ví dụ như là Đà Lạt City hay là gì đấy chẳng hạn bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì, thì tìm một cái địa chỉ ví dụ như là Hồ Chí Minh City đấy nó đúng thì nó mới mới duyệt được đấy bây giờ tôi chọn một cái này giờ là đấy bây giờ là được rồi thật ra thì nó cũng đơn giản thôi khi chúng ta vào làm thì nó hỏi cái này nó hỏi bằng tiếng việt mà nó hỏi đến đâu chúng ta điền đến đấy rồi chúng ta thành lập cái trang đã xong bây giờ chúng ta sẽ làm à, cái ảnh đại diện ảnh đại diện thì chúng ta nhấn vào xong rồi chúng ta vào à, cái phần lưu ở trong máy của mình thì chúng ta lấy cái ảnh đại diện nó tròn đài một cái đây tôi ví dụ tôi tròn đài một cái chọn một cái ảnh đấy nó thấy cái hình bên trái chưa đây, lấy cái hình nước hoa đấy hình đại diện phần tiếp theo là chúng ta để làm cái ờ, ảnh bìa cũng giống như Facebook thôi đấy chúng ta chọn vào cái hình bìa chúng ta chọn vào đây ở bên trên nó có chữ chỉnh sửa đấy các bạn nhấn vào đấy rồi chúng ta nhìn kỹ này tôi phóng cái hình lên chúng ta xem này đấy chúng ta chọn là tạo khu vực cánh bìa đấy rồi là nhấn vào đấy xong thì chúng ta lại chuyển nó sẽ chuyển chúng ta lại ờ, chọn hình ở trong uh, máy tính của chúng ta ra đây tôi ví dụ một cái hình này đây đấy do chúng ta kéo đi kéo lại để chúng ta căn làm sao đó cho nhìn cho nó hợp lý cho nó đẹp cho nó bắt mắt tạo một cái trang nó phải bắt mắt các cái hình ảnh bắt mắt rất là quan trọng hình về nét hình đẹp nét những người người vào xem người ta thấy người ta cũng thích Đấy, sau chúng ta kéo xuống dưới để chúng ta tôi sẽ nói thêm à, một số phần ở trong này kéo xuống dưới bên phải chúng ta nhìn thấy có phần là mời bạn bè thích trang như vậy là ví dụ như là bạn bè của mình là nó sẽ nổi lên đây trong facebook của mình nó sẽ nổi lên đây chúng ta có thể nhấn mời từng người một hoặc là chúng ta thể nhấn ở phía dưới đây dưới mà thế này để cho nổi lên tất cả bây giờ chúng ta chọn cái chữ tất cả chúng ta nhấn tất cả như thế cũng được hoặc là chúng ta nhấn một chữ tất cả đấy nhấn chữ tất cả luôn thế nó quét hết tất cả bạn trên facebook của mình mình nhấn 10 một lúc mấy ngàn luôn chúng ta kéo hết xuống ở dưới cùng thì có sẽ có một chữ à, mời chúng ta nhấn vào chữ mời thì à, nó khác gửi cái tin nhắn này cho đến những người chúng ta đã đánh dấu tức là tất cả bạn của mình trên Facebook rồi đấy thì những bạn à, nào là bạn của mình thì bên Facebook bên kia nó sẽ báo là à, ví dụ như là bạn tên gì đấy mời bạn thích trang ví dụ là bạn lập tên trang gì thì thích tên của trang đấy nếu là bạn của mình nó biết tên mình cứ vào nó thích ngay đó là bài của mình đăng nó hay vào người ta xem người ta thấy thích thì người ta bấm vào cái nút thích bấm vào nút theo dõi đấy trên này trang là nhấn vào nút theo dõi ở bên youtube là đăng ký bên này là nhấn vào nút theo dõi nó cũng tương tự đấy ở dưới có chữ mời đấy chúng ta có thể là mời tất cả hoặc chúng ta mời từng bạn bè trước có thể là mỗi ngày chúng ta chỉ mời vài trăm thôi cho nó hiệu quả đấy và ở phần à, phía dưới này nữa thì bắt đầu ờ, nó sẽ hỏi theo thứ tự chúng ta để thực hiện rồi chúng ta 10 bàn xong rồi bây giờ là chúng ta sẽ ờ, tiến hành đăng một bài đăng một bài đầu tiên để bàn vào xem là ví dụ ta, ta đăng cái bài gì nó hay hay hay là cái video gì mình làm mình đã đăng youtube rồi nó hay ấy. mình đăng vào đây đăng vào đây để cho bạn bè vào thấy hay ờ, nhấn thích trang đấy cũng giống như đăng bên facebook thôi viết bài đấy ở trong này cũng giống như lúc là có cả nền chúng ta có thể viết cảm xúc hoặc là chúng ta đăng video hình ảnh chúng ta cũng có thể viết một vài dòng cảm xúc ở phía trên đây đây là cái hình nền này tôi lấy ví dụ một cái nền này sau chúng ta có thể viết gì vào đấy chúng ta đăng giống như đăng facebook thôi đấy ở trong này là có rất nhiều chúng ta thể vào chúng ta để khi nó làm xong chúng ta vào chúng ta sẽ thấy đấy tôi nói cho những bạn nào mà chúng ta chưa có trang ấy. còn những bạn có trang rồi thì chúng ta sẽ quảng bá cái trang nó càng lúc ờ, quảng bá nhiều ờ, cho nó mạnh và có tiền chúng ta bỏ tiền chúng ta chạy quảng cáo ví dụ như người bán hàng ấy, bỏ tiền chạy quảng cáo sau đó rồi tăng số người thích trang đủ điều kiện chúng ta lại chuyển sang là đăng ký kiếm tiền giống như thằng ờ, youtube thì được một ngàn lượt subscribe đăng ký trên 1 ngàn trở lên với 4 ngàn giờ còn ở đây thì nó cũng sẽ có quy định một tí nữa tôi sẽ nói đến để chúng ta xem cái trang được chưa để tạm thời như vậy còn à, hôm sau tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho chúng ta là à, thiết kế một cái video ở trên cái hình bìa này cho nó đẹp có cái video nó, nó chạy nó đẹp hơn là một cái ảnh nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn đấy chúng ta có thể chia sẻ sang facebook chẳng hạn đấy chúng ta ví dụ như là ở dưới có phần chia sẻ chúng ta từ chia sẻ luôn lên cái trang này lên cái trang à, facebook cá nhân của mình để cho mọi người biết rồi xong đó rồi mọi người thấy hay thì có thể chia sẻ để, để nhiều người biết rộng rãi cái trang của mình hơn thì à, nhấn họ thấy hay họ nhấn thích trang à, theo dõi trang đấy bây giờ tôi thoát ra ở trang ờ, dòng thời gian ờ, bên trang Facebook rồi tôi quay lại vào cái nút ba cái dấu ờ, mũi tên xuống đó. chúng ta nhấn vào cái trang chúng ta sẽ tìm thấy là cái trang mình vừa mới tạo đấy tôi nhấn vào mở lại cho các bạn xem này đấy trang mình vừa mới tạo đây có nhiều trang nhưng mà tôi nhấn vào cái trang vừa mới tạo cho các bạn xem nhé đấy chúng ta thấy chưa trang sáng tạo hay tôi vừa mới làm xong Đấy. làm là ví dụ cho các bạn thôi còn tôi có nhiều trang không có đủ sức để mà, mà chạy hết được đây là làm ờ, tạo để hướng dẫn cho các bạn để sau này à, ừ, các bạn à, làm và cố gắng là làm sao đó mà các bạn à, chia sẻ cho nó rộng rãi ra nhờ các bạn bè anh em của mình chia sẻ hộ cái trang của mình nó cho nó rộng rãi lên Facebook để cho người ta nhấn nút theo dõi khi nào các bạn đủ 10.000 trở lên 10.000 à, lượt theo dõi trở lên ở cái trang của mình thì chúng ta đăng ký kiếm tiền Đấy. Ở bên à, Youtube thì có 1.000 sub à, trở lên Ở đây có 10.000 lượt theo dõi trở lên là chúng ta được đăng ký kiếm tiền Chúng ta lên trên Facebook chúng ta thấy có nhiều trang chúng ta đang xem Sau này có quảng cáo đấy Đấy là họ đang kiếm tiền và nếu bạn nào mà chưa làm chúng ta cũng tranh thủ làm để quảng bá lên và chúng ta có thể kiếm tiền kiếm tiền à, cả hai bên cả YouTube và cả Facebook luôn đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi